Đâm chu khi con trên giường nghe loang toang Một chuông lăn và đập vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nghe loang toang Bung chu khi con trên giường nghe loang toang Một chuông lăn và đập vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nghe loang toang ba chú khi con trên giường nghe long con một chú ngã lăn và đập vào đầu mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nghe long con hai chú khi con trên giường nghe long con một chú ngã lăn và đập vào đầu mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là khi con trên giường không được nghe Một chú khi con trên giường nghe lon ton Làm chú ngơ lăn và đập vào đầu Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là Khi con trên giường không được nghĩ lon ton